Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Hôm nay Shinsuke hát thử Yêu một cười sau bốn đèn tẻ của ca sĩ Nữ Hức Tiên Thật ra là ca sĩ Nữ Hức Tiên và Nhật Bản có quan hệ vì Nữ Hức Tiên quay video ở Nhật Bản ở sân bay Kansai nên Shinsuke biết Nữ Hức Tiên Shinsuke muốn hát bài hát tiếng Việt mà chưa giỏi cả nhà từ nói là Shinsuke ơi hát nhẹ nhàng và hát yếu thì giỏi hơn hôm nay Shinsuke hát nhẹ nhàng ok Shinsuke hát thử bài hát yêu một người xấu buồn đến thế bằng tiếng Nhật và tiếng Việt Nam nè hãy xem nha đến lúc càng tự giải thoát cô như kéo chỉ vô ta yêu hoa kia chẳng còn bóng ngã cô right cùng lối thang nước mắt rơi giữa đường ngã cô tư mang cả chút yêu càng dài dưa càng không khác không được mà quên cũng chẳng được Yêu mọi người sao đến thế Thương mọi người sao đau đến thế Nhớ không được mà quên cũng かいそれもわからない待つこと信じ合えたらよかったのに赤い一紡ぎ引き寄せたあなたのせいじゃなくて愛して